xin lỗi mấy em trước á nhưng mà khốn nạn nhất lụ đạn nhất mất dạy nhất là mấy thằng sale anh không có nói xe bbt em đừng hiểu lầm nha nhưng mà thằng sale mà nó thật sự vậy đó vậy nó nó nó, nó gian dối trên cái bài nào anh không có nói nó gian dối với khách hàng anh không nói hết anh chỉ nói nó gian dối với công ty thôi kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo. Zimmer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT, Building. À, xin chào mấy em. Nói chung thì anh cũng rất là đắn đo và suy nghĩ khi anh làm video này. Tại vì đây là một cái đề tài kinh doanh lâu lâu mình đổi gió chứ mình nói về gym hoài á thì nó cũng khô khan mặc dù đây là đề tài kinh doanh nhưng mà các bạn nào gym á thì bạn vẫn có thể áp dụng được oh, nên các bạn sẽ hỏi rằng anh Duy Nguyễn ơi sao kinh thể hình mà anh làm nhiều gì đó bất động sản đất cát luôn vô vậy cái nói xin thú thật với quý anh chị em luôn Duy Nguyễn là một người đa tài Không lẽ giờ mỗi tài làm một kinh thì nó mấy chục kinh sao quản lý Đúng không? Duy Nguyễn tập gym là sự thật nhưng mà Duy Nguyễn là một giám đốc thành công Duy Nguyễn tự hào Duy Nguyễn là một giám đốc tuổi trẻ mới có 35 thôi mà thấy ngon chưa đó các bạn thấy là ở cái tuổi 35 có được cái sự nghiệp có được cái cơ ngơi có được cái company có được cái quan hệ với Duy Nguyễn thì các bạn thấy ngon chưa mặc dù mình thấy chưa ngon lắm đâu mình muốn nữa tham lắm tôi tính tôi Duy Nguyễn rất là tham quýnh bài á mà cầm tới quý á một con heo không ăn thề luôn heo đen mà nhảy thoải mái đi tao mà ăn heo đen tao làm con chó anh nói thiệt cái đó là quan điểm của anh cái đó là phong cách của anh nên quýnh bài anh tụi em dễ bắt bài đó <laughs> tụi em biết chắc chắn là heo đen không bao giờ như nguyễn chặt hết á hôm nay anh à, sẽ tâm sự nỗi khổ người làm chủ nha nỗi khổ người làm chủ khi mà các bạn làm chủ á thì cái này thôi nhân viên đi ra ngoài hết rồi cũng nghe tại vì đang nói xấu nhân viên mà nghe chủ nghe được nha hoặc là thằng nhân viên nào mà chuẩn bị để làm chủ thì nghe đó, trong mấy dàn nhân viên á xin lỗi mấy em trước á nhưng mà khốn nạn nhất lụ đạn nhất mất dạy nhất là mấy thằng sale anh không có nói sale bbt mấy em đừng hiểu lầm nha cấm hiểu lầm anh không có nói sale của anh anh đang nói video về kinh doanh chung đó anh lấy ví dụ như thằng sale bồn cầu đúng không thằng xe bồn cầu hay là thằng xe nội thất hay thằng xe xe gì đó thì nó khốn nạn ở hai điểm đúng không sale là cái bọn mà miệng lưỡi đó nó sẽ luôn trục lợi đúng không nên bạn nói mà sale mà trung thành với công ty bảo đảm mà không bao giờ có tôi chưa thấy sale nào trung thành với công ty hết á tôi lấy ví dụ ví dụ như giờ bán bồn cầu bồn cầu color á cái dụ như bồn tiểu của Duy Nguyễn 26 triệu hệ thống nhà vệ sinh đẳng cấp chuẩn khách sạn 5 sao với nội thất đắt tiền bồn tiểu 26 triệu Giá công ty bán ra cho nó 26 triệu Giá công ty bỏ cho đại lý khoảng chừng 10 15 triệu Ví dụ thôi chứ tôi sao tôi biết giá Đúng không? Thằng sale nó bán cho công ty nó được ăn quê hồng khoảng chừng 26 à, triệu ăn 10% là 2 triệu 6 một bồn Đúng không? Rồi chính sách công ty cao sau đó thì thằng sale nó sẽ ăn trên cái phần trăm cao xuống Thí dụ như công ty cao 10% thì cái giá bồn cầu từ ổ giá bồn tiểu chứ <laughs> từ 26 triệu nó sụt xuống còn nhiêu 23 triệu 400 23 triệu 400 thằng sale ăn 10 phần trăm của 23 triệu 400 là 2 triệu 3 40 mà nhưng mà thằng sale mà nó thật sự vậy đó vậy nó nó nó, nó gian dối trên cái bài nào anh không có nói nó gian dối với khách hàng anh không nói hết anh chỉ nói nó gian dối với công ty thôi anh lấy ví dụ anh lấy ví dụ bây giờ á một cái bài mà nó dễ làm nhất á mà hầu như thằng sale nào cũng làm hết á mà thằng chủ nó có thể bắt hay không thôi hiểu không đã làm chủ thì người ta phải biết những chiêu anh chỉ chỉ một xe một hai chiêu thôi không có nói nhiều mấy em nói nhiều ảnh hưởng tới câu chuyện làm ăn của anh ta nha thằng sale đó đó một cái bài toán dễ làm nhất thì nó sao sao nó mở một cái đại lý nó mở một cái đại lý chứ đúng không hợp lý không Di Phan hợp lý ở gì nó về nó mở một cái đại lý nó kêu ông vợ đứng tên bà cô nội đứng tên gì đó không biết xong rồi á nó nhập hàng bình phong nó nhập thứ đó nó trễ chân đó xong rồi nó vô trong công ty nó kiếm khách đó nó xong rồi nó vô trong công ty nó kiếm khách kiếm khách xong rồi biết sao không nó mà nheo nó đi nhậu với khách nó nói là thôi em nói thiệt với anh luôn á công ty em bán mắt như chó vậy anh nó thật sự hàng này nói chung em làm trong đây thì em cũng bất mãn lắm thằng sếp em nó không có lương tâm anh nó nói chung là nó thôi, thôi vô ly đi anh đó <laughs> xong cái bài ca con cá nó ngồi nói xấu công ty kinh khủng luôn nó sếp em nó không lương tâm đâu nó vợ lớn vợ bé nó cặp bồ này nọ nó bỏ con người ta có bầu nhiều lắm rồi trong làm ăn là nó lừa đảo rồi nó lấy tiền cọc người ta rồi ba ebc không nghe nói không nói thật sự anh em bán hàng cho anh nhưng mà em rất quý anh nên đến xác định ngày hôm nay thì em phải nói ra chứ bây giờ em em không coi anh là khách hàng nữa mà anh coi em là một em coi anh như một người bạn một người anh vậy đó anh giống y anh của em nhà anh của em nhà bị xe đụng chết mẹ ừ nó nói xấu tới anh của nó bữa nay em gặp lại anh em nhớ tới anh của em nên nó nói thì anh có mua hàng này em sẵn sàng luôn thà em cho thằng chủ mất dạy của em ăn thì thôi em qua ngoài đại, qua ngoài đại lý chỗ đó mua đi cái anh đó nó được hơn người ta bán đúng giá hơn đúng không vậy đúng giá là sao vậy nó thiệt cho anh cái bồn này cái bồn này là 20 công ty nó bán anh là 25 26 triệu thằng ờ, chỗ này á chỗ ờ, nói chung á là cũng cũng có quen biết này nọ kia em chỉ giới thiệu thôi chứ anh đừng có nghĩ em là có này có kia nha em không có anh thầy luôn hai người làm việc với nhau đi nói chỗ này em biết được bác nói chừng hai bốn triệu anh lời được hai triệu một bồn thì 10 à, bồn lời được 20 triệu đó 15 bồn 20 bồn lời bao nhiêu đó nó hợp lý nhưng mà thôi em chỉ nói vậy thôi anh mua đâu cũng được hết á anh em mà vô ly đi công việc mẫu mẹ bên bên đi nói chung là ở đây tới kết giao quen thêm nhiều bạn này nọ kia không thằng kia về để suy nghĩ thế mẹ <laughs> đúng không thằng khách hàng dễ suy nghĩ thế bà nội luôn đó xong rồi cái chạy qua bên đại lý kia mua là đại lý của nó đó mà nó ăn tiền lời nhiều hơn đúng không nó ăn tiền lời nhiều hơn đồ mẹ trốn quá đơn đồ núp doanh thu đồ cắt kiểu thuế nữa đó thì cái điều mà Di muốn nói đây là cái gì đúng không nó làm một cái việc đó nó không sai con người ta có quyền kiếm khách hàng hợp lý đúng không nhưng mà cách cách làm của nó rất là mất dạy tại sao tại khách hàng người ta đến công ty mà chứ phải do nó kiếm đúng không ạ à? thí dụ như mày ra đường mày tự kiếm đi ok còn khách hàng á nó vô công ty mà hợp lý chưa có phải này nó chơi chó không em em suy nghĩ cái comment thoải mái đi em nói chuyện em ghét nó mình lắm đó đó là một trong những cái bài căn bản mà mấy thằng sale vào đời nó phải biết tôi thiệt các bạn ơi tôi thề luôn á mấy thằng sale á đang nghề doanh số có thể tháng nó bán được có ba thùng hàng thôi nó vẫn không nghỉ mà, nó trung thành với công ty lắm đuổi mấy nó cũng nghỉ đâu nha còn thấy ghê chưa nó thiệt chứ mấy thằng media bạn thử bạn không thưởng nó coi nó nộp đơn liền á mấy media đi đủ không thưởng nó nó nộp đơn liền dạ anh di ơi cho em xin phép nộp đơn em mà cũng gửi lá đơn này cho anh nữa à còn ai nữa không dạ của em mấy thằng sale em không phân thưởng anh tháng này em làm dở em chịu em chịu trách nhiệm với cái sự làm dở của em em hứa là tháng sau sẽ tăng doanh số đi nữa đâu sale không chịu đó nó vậy đó ngồi cạp đầu kia không thơm thế mẹ đúng không nó kinh doanh trên khách hàng của công ty công ty bỏ tiền ra làm marketing chết bà nội công ty hậu hậu kỳ này nọ các kia ừ mà công ty rồi phải này nọ kia rồi sau này ví dụ như nói ừ cái bồn tiểu nó về xả méo ra nước xong cái điện thoại lên công ty với tao điện thoại trong nó đâu nó tên cái bồn tiểu có số hotline công ty nó điện lên công ty nó hỏi luôn ở ờ, bồn tiểu của anh mua con xe nào vậy dạ con xe đó tên tèo tên tí tên tu gì đó xe đó của công ty phải không à dạ đúng xe công ty xong mà cái qua quá trình điều tra đâu biết ông nội này bán hàng à, tầm bậy nhưng mà công ty nó giữ thể diện đâu có nói cho khách hàng nghe đâu nó bấm bụng nó phải sửa cho cái bồn thấy mẹ luôn đó xong rồi về nó sửa em đẹp thằng xe kia sao rồi xong rồi thằng sale đó đó kết quả lên đường đã chắc rồi đó nhưng mà nó lên đường đâu có sao đâu lên đường xong làm gì nó lấy nó lấy hết cái hàng công ty luôn nó bán hàng khác bây giờ tao ứ bán bồn tiểu khô lơ nữa tao qua tao bán uh, bồn tắm inat tao qua tao bán ờ, tao tao ba tao bán bồn rửa mặt tô tô đó là cái lá bài mang sale nó hay đi đó mấy em vậy thì nó liên quan tới hình không anh thể hình là bt đó em mấy mấy tướng bự bự mà vô phòng tập dạo đó thì mấy thằng đó là cái gì vậy mấy em trời em thích phòng anh duy nguyễn lắm này nọ kia anh rất thích phòng anh duy nguyễn em thích phong cách video video của anh em thích vlog của anh trời tụi nó xảo bà cố luôn mấy em xong rồi nó vô tập nó gạ khắp tao nó gạ khắp tao nó dạy bt bt tao đang dạy 600 à, ngàn một giờ nó chê thằng bt tao không ra gì luôn nói thằng bt này mất dạy lắm ngu tướng không có chuột nè mày mới vô nghề nè thằng này dở ẹt nè thằng này hôi nách nè đó rồi xong rồi công ty bbt nó ăn ăn giọng nè thôi giờ tôi tôi trả bằng 600 tôi trả bằng 600 nhưng mà mình làm kín kín thôi nha thí dụ như ai hỏi mình nó mình bồ nha đó. nhiều chiêu lắm em ơi tao nói thiệt cái cái cuộc đời làm ăn này chỉ có thằng chủ nó mới chết thôi nó chỉ còn nhân viên em nói thật sự đừng nói đừng nói chủ bóc lột nhân viên nói nó lại đi nói cho nó lại á đâu có nhân viên việt nam mình nó âm binh lắm chứ không phải như người ta đâu à chết mẹ rồi mình nói vậy nó bất công quá mấy em thôi giờ anh anh cứu nha anh cứu ví dụ nhân viên việt nam bây giờ nhân viên bên mỹ đi giờ tiệm nail bên mỹ là trùm sắm đạo rồi phải không ok được nhân viên bên mỹ nó thuốc chủ tiệm nail chết hoại vậy anh chỉ cho thường thường, thường nó thuốc hai chiêu mà em muốn nghe không luôn hai chiêu hay một chiêu chiêu thứ nhất nó là nó làm công thời gian lấy hết khách ra làm chủ mở ghe sắt bên mà tao nói thiệt neo mà thằng chủ dễ chết lắm mày ơi đúng không neo là gì nó khổ một cái là neo á là cái con thợ nó kiếm tiền cho thằng chủ nên neo á, là con thợ thuốc chủ chết liền trừ khi thằng chủ dùng tiền đập lên cái tiệm đó thì ok đó là tao mày chơi chiến tranh luôn rồi đó còn không á thì hả làng chủ nó nhận nhịn là chết thí dụ như lúc làm chung á thì chị chị em em đúng không nhưng mà sau này nó âm thầm nó phản cái cái cái cái chị chủ đó đó nó ra nó mở cái tiệm nhỏ hơn năm 10 ghế cái tiệm chủ 20 ghế cái con chủ mới của cái tiệm 10 ghế từng làm công cho cái cái tiệm 20 ghế thì nó làm nó làm đồng nghiệp chung với con lễ tân của tiệm 20 ghế xong bây giờ nó làm chủ của tiệm 10 ghế nó qua nó thỏ thẻ với tiệm 20 ghế nó rằng thôi giờ bát khách cho tao đi tao chia cho mày còn, còn ờ, phần trăm đó thí dụ như một khách giờ tao chia cho mày 10 đồng hiểu không đó xong rồi cái nó cứ bát hết bát hết xong rồi con lễ tân minh bảnh tiếp tục chơi chiêu phản thầy nó chơi tiệm này dời mắt cái tiệm này xài lâu sành giỏm nè cái tiệm này chơi, uh, chơi chơi chơi chơi chơi chơi thuốc mà mấy cái thuốc mà độc nè rồi ờ, cái tiệm này chơi kìm không có rửa cắt chung sida nè sợ chích luôn qua tiệm mới chết thằng chủ tập 2 thằng chủ đó thôi bán tiệm neo trả ngân hàng phá sản đi cạo luôn đó đừng có nói là chỉ có việt ủa mà nói đi nói lại cũng là người việt nam hả mấy em tôi kệ mẹ đi anh chỉ biết người việt nam thôi anh đâu biết người mỹ nó chơi nhau sao đâu ha thua thua nha rồi xong cú chơi đó chưa chết chơi cái này nữa mới chết nè hai cú đó thằng chủ chưa chết đúng không tôi đọc thêm cú nữa chết ngắt luôn đúng không thường thường á mấy cái tiệm nail á là nó sẽ gọi là trả tiền mặt trốn thuế phần lắp thuế phần ok được bao nhiêu chứng từ bao nhiêu hóa đơn bao nhiêu này nọ kia thằng chủ không ràng buộc rõ ràng nhưng thợ nó đem nó tung cho police hết nó tung cho police nó nói là thôi thứ nhất giờ tôi police ờ, vô kiểm tra cái tiệm của bà hai chục ghế này đi bà có hai vấn đề thứ nhất là bà lắp thuế bà trả tiền mặt không à bà không có hóa đơn chứng từ bà không có gì trơn trọi hết á cái tội thứ hai nữa bà sử dụng bà sử dụng lao động không bằng lao động không bằng là gì bằng neo bây giờ tiệm mà thợ nó bỏ quá bà chủ hai chục ghế bà vả quá bà thuê mấy sinh viên du học sinh á nó vô nó cạo nó nó làm nó không phải là cạo nhưng mà vô làm vừa vừa thôi như là chùi móng rồi móc khóe rồi này nọ chút đỉnh vậy đó xong rồi cái mày bị tố luôn tố vô police đập vô hai tội bà này ra tòa đền mấy trăm ngàn luôn xong tập chết ngắt ba chiều sống nổi hay không không biết rồi xong quay lại việt nam không bây giờ việt nam ví dụ như làm nghề nhôm kiến cái này nó phản mới hay nè mấy em thường thường á nhôm kiến á là, là xin làm lâu thành lão làng đúng không lúc đầu làm thợ sau này làm chủ thằng nào cũng vậy thôi à thường thường mấy anh thợ giỏi á, là mấy anh dễ phản nhất đúng không nói chung á, thì giờ mấy bạn nào là làm nhôm kiến á thì phải ờ, chuẩn bị tư tưởng đi nó nó phản cái chắc rồi không có khả năng nào mà nó không phản hết á nó theo mình học nghề thôi ba nó theo mình học nghề mình mà nó theo mình học nghề không sợ nó theo mình nó lấy khách hàng cái đó mới ghê nhớ nha ờ mấy cái tủ chân trong súp là con thợ nó làm đó cái tủ chân trong súp là con thợ làm mà đâu phải con chủ nó làm đâu chủ nó ngồi nó ký hợp đồng không à rồi thợ làm hết xong rồi con thợ nó nhắn tin cho anh Duy Nguyễn anh Duy Nguyễn ơi em làm cái tủ cho anh nè đẹp không bữa nay em ra em mở công ty riêng đó có gì anh ủng hộ em làm rẻ hơn chỗ kia hai phần trăm rồi chết mẹ chỗ kia luôn thì bây giờ lương tâm sau đây tự nhiên nó làm rẻ hơn hai phần trăm mà cái tủ cũng là nó làm mà thì tao đẩy thằng đó đi luôn là xiền rồi chứ còn cái gì nữa nó nên đời mà mấy em nó lặng vậy đó nên tao nói thiệt mày khốn nạn nhất là cái bọn xeo thôi chứ cái bọn nào hết đó. đó nó sẽ phản đủ kiểu nó còn làm trong công ty đó để nó lấy cái hợp đồng để nó bán cái nguồn hàng khác đó cái này là mới ghê nha mấy em cái này là mới ghê nó mấy cái này nó mới bự nên bởi vậy nhiều nhiều nhiều cái người mà nói chung anh không đi chi tiết trong ngành này mấy em tại vì bạn anh làm nhiều lắm đi chi tiết cho nó giận anh móc nó massage nó rủ nha bạn anh nó khoe mà nó tù mà tao dạo sau năm này phất lên dữ mày mua mới mua tiệm ba với cần thơ 6 tỷ luôn hả phất kinh vậy cái nói phất mẹ thằng nó vô cạp được chút đỉnh trời đất oh hai vợ chồng nó một thằng nằm trong một thằng nằm ngoài mày hiểu rồi gì thằng thằng làm trong á thì nó làm lính quèn thôi nó ngồi đó thì thôi nó, nó nó ngồi nó kiếm hợp đồng rồi nó nó chuẩn bị đơn hàng để cho công ty bự xong nó về cái nó báp đơn hàng cho nó cái con vợ nó nhà chơi mỹ nhân kế với đối tác đó xong rồi ừ, con vợ nó tự mở công ty nhỏ xong rồi con vợ nó cũng đi thu mua gom hàng vậy đó đi đúc luôn đó má xong rồi công ty lớn cứ hợp đồng mà nó cứ mất hợp đồng nó cứ mất mà nó ăn cũng kín đó mày không ăn lộn đâu thí dụ như 10 cái đưa về công ty 6 cái nó cạp 4 cái thôi mà mình nghĩ coi trời đất nó cạp 4 cái đồng đó mà với quy mô rất là nhỏ thì nó lợi nhuận là biết bao nhiêu chơi vậy không đó nên gọi là có những thằng nó trung thành trung thành bất ngờ lắm nó bám trụ mà không cần quyền lợi luôn á anh chỉ nói cho tụi em nghe đó là nói chung á thường á làm ăn á, thì anh khẳng định với em luôn trừ khi thằng chủ nó mất dạy chứ còn thằng chủ là cái thằng nó gây dựng ra công ty là không bao giờ nó muốn công ty nó tầm bậy tầm bạ mà không bao giờ nó muốn công ty nó mất uy tín đó đó nó thiệt nó luôn tìm đủ mọi cách để nó xây dựng công ty nó nhưng mà là cái lòng tham con người nó vô đái quá nó không thể nào nó còn tròn được hết nhân viên mà nhân viên nó đâm nó hàng chục nhát dao sau lưng đúng không nhân viên nó phá thương hiệu này nọ rồi nhân viên nó thọt này chọt cái kia và tùm lum kiểu hết đó nên cái góc độ mà khi bạn ra kinh doanh đó bạn quản lý như thế nào bạn quản lý dở là bằng chết liền đó bởi vậy kinh doanh nó, nó khó lắm chứ phải kinh doanh bạn có idea là bạn làm được đó bạn kinh doanh đó, thì bạn làm với ai kìa thì bạn sẽ làm với nhân viên của mình bạn sẽ làm với nhân viên của mình nhưng mà nói đi phải nói lại các bạn đối xử với nó làm sao nữa nha thí dụ như bạn đối xử với nó mà cái như ờ, bèo bọt quá bạn chơi bằng giật bồ của nó là nó cá hù bạn đúng rồi Ồ, ăn nhỏ khổ chết mẹ luôn mới quen nhỏ đẹp đẹp kia má mày giàu hơn mày bung tiền cho mày hốt nhỏ nó luôn nó cay nó cay là nó cho mày chết à. <laughs> nên nhớ không làm sếp đừng bao giờ dành bồ nhân viên nha đừng có coi phim GV rồi bắt trước nha ông nội <laughs> trong công ty BBT cũng vậy đôi khi thằng nhân viên làm tầm bậy tầm bạ mà cái đó đâu phải là chính sách của công ty đó ông nội không có công ty nào tôi không nói đi một công ty BBT mà tôi nói về nhiều công ty khác không có công ty nào mà cái thằng giám đốc mà đi suối nhân viên chơi khách hàng hay là lừa đảo khách hàng hay là gì gì á những khách hàng nhỏ là chúng ta còn phải làm tốt đó để chúng ta chăm sóc cho nó ok để nó nâng cao dịch vụ của công ty mà từ những khách hàng đó người ta mới giới thiệu những khách hàng khác công ty sống được là nhờ khách hàng mà để duy trì khách hàng đó là gì là chiến lược của công ty ở trên đưa xuống và cái đám nhân viên nó thực hiện mà nó, nó, nó tiếp xúc khách hàng nó làm này nọ kia nên đứng trên góc độ người quản lý các bạn phải thật sự là khéo đúng không tất nhiên bạn đặt vô hoàn cảnh bạn là nhân viên thì nó chơi bạn sao hiểu không nó chơi bạn sao chứ không phải là giỡn đâu nên cuộc sống là ai làm chủ thì người ta sẽ rất là thấm thiết là gì đó nó phản hoài nó phản kinh phản rồi chưa kể ví dụ ví dụ cho di cố gắng là ví dụ nhiều ngành nhiều nghề để các bạn thấy được cái bức tranh tổng thể của kinh doanh tôi lấy ví dụ bây giờ bạn à, sản xuất vỏ cho th ơi áo đi không áo đi mà áo áo cho thol áo cho Duy Nguyễn ký hợp đồng đó ký hợp đồng áo à, cho Duy Nguyễn là giờ à, sản xuất 30 ngày có giao hàng này kia trễ một ngày đền hợp đồng chút đỉnh này nọ nha xong rồi á xong rồi lúc đó mình trễ hàng mình kêu nhân viên nó tăng ca đúng không mình kêu nó nhân viên nó tăng ca mà nó biết được cái thế cha này đúng bây giờ trễ hàng rồi đền nè xong có đòi lên lương các bạn nó đòi lên lương ngay thời điểm đó luôn Nó thôi giờ nói chung là em thì em cũng rất là quý công ty em cũng muốn gắn bó lâu dài với công ty nhưng mà con người ai cũng phải ăn anh ơi vợ em ốm con em đau này nọ kia thôi anh tăng lương cho em ba chục phần trăm đi đó một thằng vô đập đơn thôi à thí dụ bạn thấy thằng đó ok bạn duyệt cho nó nó kéo vô ba chục phần nữa đó đó còn thí dụ như bạn không duyệt cho nó ngồi nó kích động nó mọi thằng đó nó ra ngoài nói với ba chồng kia ờ, mà thôi công ty này nó bạc bẽo quá công ty này nó chơi chó quá nó bắt mình làm quá trời luôn mà lương nó không tăng nó chia tả tăng ca thôi giờ này nọ kia nó so anh em ơi anh em đừng có để cho nó bóc lột nữa anh em phải đứng lên chống sự cai trị của độc quyền này nọ độc tài rồi bây giờ thôi chúng ta đình công đi cậu nó kéo nhau ba chục thằng đình công đình công cái hàng không may được không may được trả lương cho anh Duy Nguyễn Ủa lộn phải trả lương mà trả hàng cho Duy Nguyễn kịp giờ bị đền đầu thằng chủ đau đầu bạc tóc luôn thằng chủ đau đầu bạc tóc luôn còn cái này nó đúng là phải like hết nè cái tết thằng chủ là không có chủ nào vui tết đó, từ khi thằng chủ làm mướn cho nhà nước thôi nó còn chủ nào mà nó là nó, nó bỏ tiền ra nó kinh doanh má tết nó chán thấy mẹ luôn tại sao chán Ủa tại vì tết là thưởng thưởng tháng 13 Tết là cái gì nữa Tết là không làm ra tiền trong vòng 3 tuần oh, oh. Bạn đồng ý với tôi không? Tết là không làm ra ra tiền trong vòng 3 tuần Mà bạn phải trả lương cho nó trong vòng 3 tuần đó oh, no. Tết là cái ngày nghỉ được lương Bạn hiểu chỗ này chưa? Tại sao Như Nguyễn nói Tết không làm được vòng 3 tuần Tết nghỉ có 10 ngày mà anh Như Nguyễn 3 tuần tới 21 ngày là Ủa? Mày đâu có làm một mình được đâu Mày làm phải có người này người kia Đúng không? Thí dụ như trong cái chuỗi Trong cái chuỗi sản xuất của em á thì có một thằng nó đi nó đi nó, nó đi lễ hội đền trần có thằng đi lễ hội chùa hương đồ nó nghĩ tà leo dưa hết cái cái chuỗi sản xuất của em nó chỉ bị trật một mắt xích thôi thì em đâu có vận hành được đúng không nên tính trung bình ở việt nam chúng ta đúng không là tết là chúng ta bị thiệt hại khoảng chừng 3 tuần thiệt hại khoảng chừng 3 tuần đó chứ không ít đâu thì 3 tuần nó phải cán đáng chi phí này nọ kia nữa thì rất là khổ rất là khó cho doanh nghiệp chứ không phải giỡn đâu đúng không nên trong cái bài toán bạn bạn khi mà bạn, bạn ra kinh doanh đó bạn phải nghĩ về cái tết trước rồi đã cái tết đó tôi không nói là nó nó nó nó là cái gì đó mà nó phải phải ờ, phải phải thay đổi phải bỏ nhưng mà phải nghĩ về cái tết bạn phải cán đáng mà phải có được một cái lượng tiền để bằng duy trì cho cái tết chuẩn bị qua tết trả lương nè đúng không chuẩn bị qua tết là nó vô làm chừng ba bốn ngày nữa trả lương không mới cho nó rồi đó mà chưa kể nghe chưa kể đối với những doanh nghiệp sản xuất như doanh nghiệp may mặc về da này nọ nhân công nó về quê ăn tết á nó nghỉ hoài à nó nghỉ dịp tết rất nhiều các bạn nó về quê cha con nhà nó nhậu nhậu xong nó hỏi tâm sự chỗ này làm sao chỗ kia làm sao cái thằng kia nó chém gió nó thôi mày nghỉ cho nó đi qua chỗ mới làm ngon hơn này nọ kia cái kiểu là cha con nó kéo nhau nghỉ bởi vậy tết nhất là cái nguồn nhân sự nó rất là thay đổi bởi vậy có một số công ty á, là người ta giam lương mày nghĩ tao trừ lương luôn đó nên cái người cái cái cái cái người công nhân á, nó không có tiền ăn tết thì bắt buộc ràng buộc họ là vô tết họ phải quay trở lại đúng ngày họ làm còn trả lương cho nó nó nghĩ chắc nó nghĩ xiền luôn mấy anh công nhân mà mấy đó trách nhiệm mẹ vậy là biến chúa luôn mấy anh công nhân thì nó có túc tắc làm mà kêu nó gì nó làm đó thôi nó không bao giờ nó có ý định khái niệm về nghề nghiệp thăng tiến lại gì đâu không bao giờ có nên nói chung á là hôm nay là chia sẻ ngắn gọn một một trong những cái câu chuyện về kinh doanh nó trong vấn đề những cái nẻo đường mà thằng sale nó sẽ phản bạn hay là nhân viên nó sẽ phản bạn nó nó phản bạn này nọ kia nên cái chuyện mà sale bạn phải quản lý tốt phòng sale bạn quản lý không tốt phòng sale là bạn đai liền nó nó sẽ mánh mung rất là nhiều kiểu bạn ủ nó mánh mung rất là nhiều kiểu có những cái kiểu nó cũng chấp nhận được mà có những cái kiểu nó cũng hơi bị tào lao thí dụ như thằng sale nó biết được à, chính sách của công ty ưu đãi cho nhân viên nó gom hàng nó gom hàng xong nó bán lại hàng mình tặng cho nó uống ví dụ như mình mình tặng cho nó cái lọ lọ tiêu chai nước mắm gì đó free nó gom được mình trần phân mình cái tâm chai đó đó nó mốt nó về nó bán lại nó theo kiểu đó thì nói chung nó cũng hơi nó nó không phải nó mất dạy nó nói chung là nó sai quy định nhưng mà nhưng mà ở cái ngưỡng đó thì ok cũng chấp nhận được đi nhưng mà có những đứa nó sẽ trộm cắp luôn bà quản lý cái kho hàng của bà không kỹ hay quản lý cái này không kỹ nó sẽ trộm cắp và nó sẽ hại bạn đó nó sẽ hại bạn nhiều cái lắm chứ không phải giỡn đâu nó lén lén nó bỏ ma túy vô rồi xong nó thưa công an này nọ kia thôi nhưng mà vẫn chơi thôi mấy cái chiêu ma túy đó chuyện nhỏ bằng quất một cái là nó, nó chết không kiểu đẹp nữa thôi á đó. đó nên thôi chia sẻ chút đỉnh thôi giọng gì cũng hôm nay yếu rồi bye bye mấy bạn nha mốt chia sẻ tiếp ai mà like chủ đề này thì comment rõ ràng hỏi nhiều tương tác tốt xe này nọ kia thì Duy biết là bạn quan tâm chủ đề này và Duy làm nữa còn nếu mà các bạn không nói gì thì thôi Duy sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề kinh doanh nữa tại vì nó rất là nhạy cảm